文，我有嘢同你講。我今日收到呢張通告係誒、呃、我個工會關於我哋嘅新個 contract 嘅，我同你分享一下。吓？咩工會啊？我唔係好明你講咩喎？你坐低先啦，文文，我講聲俾你聽。誒呢張通告關於咩嘅？吓？啊，因為張通告 佢讲到系时间、地点，我哋嘅原因会将会啊发生咩事？当我哋 meeting 咗之后，工会 meeting 咗之后，咁你睇一睇有唔明白？啊问一问我，我摆喺我书包先。吓？但系点解无啦啦要要要罢工要示威嘅？唔系一定要罢工示威，佢话咧 去嗰個星期六係去嗰個 Union Hall 度，佢有個地址㗎啦。我遲啲禮拜六我要去嗰度，咁佢啲誒誒委員會咧就講俾我哋聽，出席人士聽簽名邊個出席，然後講俾我哋聽，佢同我嘅公司將會因為個 contract 已經完咗啦，上年十月大概 extend 咗。至到三三月 最尾嗰日，我哋個 contract 就會完㗎啦。咁如果四月一號冇 contract 咧，就點做咧？通常我哋 union 咧就嗰日開始唔個個唔翻工，就拎橫額去佢嗰、個、呃、街道上邊喺度佢門口嗰度啊講俾人聽話，我哋要罷工，因為佢對我哋嘅。誒、呃、福利啊，或者啊， 譬啊個薪金啊冇改善啊，咁唔好啊嘛。哦，但係咁樣會唔會影響我哋生仔冇保險㗎？所以我哋去嗰度會問佢咯，有好多嘢係叫做啊，如果我唔去嗰度咧，就唔能夠問第一手資料，因為佢哋係誒一啲 unit 係組織咗，我話唔好聽。美國啲軍人就成百幾年歷史㗎啦，即係話咧， 誒通常咧我哋嗰啲誒軍人咧，係啊，即係屬於都幾大勢力啦，佢哋係嚇死我！點解犀利？個勢力唔係呢個勢力，即係話咧，如果如果你一個人咧，你點啊？你做咁又係，如果你一個人同佢談判，好似你做老師咁嘅，同你個校長話啊，我要加薪啊，我要 福利好啲嘅，一個人嘅力量咧，佢可以推開你話，唉，我遲啲答你啊。但係呢度團結嘅咧，佢有幾百人嘅咧，就咧呢啲叫做我話呢啲勢力，咁唔係啊，嗰啲勢力嘅勢力即係話幾百人一齊唔做工、停課、停剩咧，咁佢先至有即係個 focus 喺你呢班人身上，應唔應該答應你個新嘅 建議咧，俾唔俾啲新嘅福利你都加唔加薪啫？嚇！但係今日先至廿幾號啫喎，廿六號即係今個禮拜六。哇！咁刺激啊！阿仔就係出世嘅喎，如果萬一冇保險，我哋咪好大鑊。誒，美國好多時佢都要咩㗎啦，面對呢啲嘢㗎啦，有冇保險就要問嗰個嗰班啊 union 裏邊做嗰班執事啊嗰啲嘢啊，問佢有乜嘢啊？ 叫 second plan 啊，plan B 啊。好啊，好。如果大家都仲想知道我老公嘅薪金、假期同埋醫療保險有冇受到影響，就記得留意我哋下一集嘅分享啦。我哋下集再見，拜拜。